Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thích video xin hãy để lại một like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống.